lần thứ hai tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 8 lại có hàng ngàn người tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ hai, ba tuần sau lần đầu, nhiều người không thể ở lại nơi họ kỳ vọng. Hết tiền chi trả nhiều khả năng vẫn là nguyên nhân chính của cuộc tháo chạy. Quyết định giãn cách thêm một tháng kể từ hôm qua là dường như giọt nước tràn ly. Chính quyền động viên người dân ai ở đâu thì ở đó nhưng ở đâu, ăn gì, ai trả tiền, nhức nhối này người dân dường như phải đối mặt từng giây. Hình ảnh những em bé còn rất nhỏ theo bố mẹ chạy trốn, cảnh tượng nhiều người vật vã trên đường lại dấy lên bất bình trên mạng xã hội của người Việt Nam. Sự cảm thông, danh khoản Lý Gia Hạo không ngăn cảm xúc của mình, người lao động họ thất nghiệp nay gần 3 tháng, tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền sữa cho con, tiền góp sách. Trong khi vật giá thì tăng cao, đi lại khó khăn. Nghĩ tới thôi, đã nước mắt tuôn trào. Chai Lu Habu viết, nhìn cảnh đoàn người xe gắn máy ràng rịch đèo nhau tìm cách thoát khỏi Sài Gòn về quê lần này, có lẽ ai cũng thấy cay khóe mắt. Ai cũng cảm thấy mình có lỗi vì mình chẳng thể làm gì được, một cảm giác bất lực tột cùng. Còn đây là cảm tưởng của Destiny. Ở lại thì không có gì để ăn, không có tiền đóng trọ, ra đường thì vi phạm chỉ thị. Đi về quê thì không có đường về, nói chung là không có lối thoát. Lo cho thân phận của người Việt Nam, Lê Vũ nói, ở Sài Gòn không đặng, về quê cũng không được, rồi họ sẽ ra sao? Không lẽ làm người tứ cố vô thân ngay trên đất nước của mình? Dân không nhận được tiền hỗ trợ. Chính phủ Việt Nam nhiều lần cho biết họ đã tung gói hỗ trợ 62.000 tỷ vào tháng 4 năm 2020, sau đó vào tháng 7 năm 2021 thêm 26.000 tỷ hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19. Tuy thế, thực tế có vẻ khác xa. Từ lâu đã xuất hiện cụm từ lên TV mà nhận hỗ trợ. Nhiều người công khai phản biện trên Facebook. Hồ Văn Tẻn viết, Tiền hỗ trợ dân nghèo thì chỉ hô khẩu hiệu, tiền hơi nhưng dự án tượng đài khắp nơi thì phải chi cho bằng được, tiền thạch bất chấp dân sống chết ra sao. Phạm Văn Lam tổng kết, chờ được đồng tiền của nhà nước đến tay thì dân đã chết đói lâu rồi. Lịch sử đã chứng minh việc cứu đói bằng sắn gạt nai, thời bao cấp và cứu đói trong lũ lụt miền Trung, nhà nước ra cam kết ở lại, nếu chết đói thì lãnh đạo đi tù thử xem dân ở lại không? Còn danh khoản anh Trần thì cho rằng hầu hết dân lao động ngoại tỉnh đều không nhận được sự hỗ trợ nào từ chính quyền vì hầu hết họ đều là những lao động nghèo. Nếu buộc họ ở lại thì nguy cơ chết đói, chết bệnh còn cao hơn chết vì dịch COVID-19. Dân sẽ hiểu, các biện pháp chống dịch cũng như các chính sách của chính quyền dường như đang gặp phải sự hoài nghi ngày càng dâng cao trong dân chúng. Đây là phát biểu của danh khoản HSB, đã ba tháng rồi, mọi thứ cạn kiệt, họ biết thế nào là cứu trợ của chính quyền. Về bây giờ cũng gian khó, nhưng ở lại thì không thể. Đây là minh chứng cho sự thành công của các chính sách sau khi xảy ra vụ tháo chạy lần một, vĩ mô và vi mô đều là có vấn đề. Nam Nguyên cho rằng cứu trợ thì không mà lại còn lập chốt không cho tiếp tế lương thực thực phẩm, rào đường đuổi chợ khốn cho mua bán. Dân nghèo lấy gì ăn? Mấy ông cứ nghĩ dân giàu có đồ ăn tiền của đầy nhà như các ông sao? Danh khoản, Vũ Phan Anh nêu mấy sự kiện gần đây, dân thì giáo giác ngơ ngác, đùm túm chạy như vậy. Không lẽ các vị không thấy sao? Vậy các vị có thấy nó trái ngược với cảnh quan nhân xe rồng máy lạnh đưa con ra sân bay đi Tây học không? Các vị thấy quan nhân đi đánh golf không? William Phạm đúc rút sau đợt Covid này chắc sẽ có nhiều người dân giác ngộ ý thức chính trị cách mạng lắm đấy. Kiểu như Cuba vậy đó, dân đói quá thì tự động tràn ra đường thôi. Tượng Vũ cho rằng nhờ dịch Covid mới thấy được sự thật của nhà nước, khỏi cần tuyên truyền chi mắc công. Dân giờ nó tự biết nhà nước tốt hay xấu. Hôm qua, Phó Bí thư Thành ủy Phan Văn Mãi cho biết thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội thêm một tháng, tập trung mọi nguồn lực để kiểm soát được COVID-19 trước ngày 15 tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Theo VN Express, tính đến chiều qua, thành phố Hồ Chí Minh có 4.516 ca nhiễm, tổng số 149.286 ca. Quận 12, bác tin dân phản đối tiêm vaccine Trung Quốc và bỏ về, quận nhất nói có thật. Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13 tháng 8 triển 1 triệu liều vaccine Verocell của Sinopharm Trung Quốc đến các địa phương để tiêm cho dân. Thông tin này được truyền thông nhà nước loan đi theo phát biểu của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Anh Đức tại cuộc họp báo trưa ngày 13 tháng 8. Trong khi đó, một video lan truyền trên mạng trong ngày cho thấy nhiều người dân phản đối không chịu tiêm vaccine Sinopharm của Trung Quốc và bỏ ra về mạng báo pháp luật thành phố sau đó dẫn phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 12 Nguyễn Văn Đức bác bỏ thông tin vừa nêu, trang điện tử Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng bác bỏ tin này. Vụ việc được cho biết trong ngày 13 tháng 8 trên mạng xã hội lan truyền thông tin với nội dung sau khi quận 12 thông báo chích thuốc Trung Quốc, dân bỏ về hết của chủ tài khoản có tên TP, một chủ tài khoản khác có tên LHA chia sẻ lại. Ông Nguyễn Văn Đức nói với mạng báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh rằng 13 tháng 8 quận 12 không có điểm tiêm vaccine trong cộng đồng, chỉ có tiêm trong bệnh viện nên những hình ảnh nội dung đưa lên mạng là giả. Ông Đức khẳng định hiện quận 12 chưa triển khai tiêm vaccine Verocell của Sinopharm. Theo VTC, trả lời báo chiều 13 tháng 8, đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm được thông tin này. Qua phản hồi của Ủy ban Nhân dân quận Nhất, một sự việc trên là có thật. Sáng nay, quận Nhất tổ chức tiêm vaccine tại điểm tiêm số 1 Huyền Trân Công Chúa. Vaccine được tiêm là AstraZeneca. Tuy nhiên, đến 9 giờ thì tiêm hết loại vaccine này, sau đó quận tổ chức tuyên truyền người dân tiêm vaccine Sinopharm thì có một số người dân bỏ về như clip. Sau đó, quận vẫn tiếp tục tiêm Sinopharm cho 52 người dân tại điểm này trong sáng nay. Chiều nay, quận vẫn tiêm Sinopharm tại đây. Ông Nguyễn Văn Đức còn cho biết quận 12 đã giao cho lực lượng an ninh quận phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh hai tài khoản TP và LHA. Nhiều người dân Việt Nam thời gian qua đã bày tỏ ý kiến lo ngại về vaccine do Trung Quốc sản xuất vì nghi ngờ tính hiệu quả và độ an toàn của vaccine Trung Quốc. Việt Nam hiện đã nhập